Hello xin chào các bạn lại là mình đây hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách uh, kết nối uh, à, RX2 với cả laptop qua phần mềm Recobook cắm USB tất nhiên là là là cái RX2 này là cắm USB rồi nhưng mà mình sẽ làm thêm một video hướng dẫn qua tất nhiên là cũng có bạn uh, nhiều bạn biết rồi nhé có bạn không biết thì bạn nào biết uh, nhiều hơn mình thì uh, chia sẻ thêm bạn nào biết uh, chưa biết thì xem nhé Đấy, mình uh, tải cái uh, phần mềm google về này cái này là version 6 và 10 thì cái này đấy hai này nó, nó, nó tương thích cả đi google rồi nên không cần key có thể version 6 không cần key cái đầu tiên mà mà kết nối thì đương nhiên là có cái cáp này cáp này cáp kết nối uh, laptop và ở đây hai vào của đây thì ở chỗ ờ, media nháy nhấn vào này nó báo là mình nên cài cái à, driver mới mình cài thôi chờ chút này Đó, led cũng hoàn thành này. Cái này đồng thời nếu mà nhiều lúc cũng bảo mình phải rút cái cáp ra ấy. cáp ra xong mình ok mình vào cái phần là cái đặt này nếu mà chưa có driver anh ấn cài này vào đây mình cài rồi hiện lên đây nhưng mà cái driver này nếu mà mình cái phim framework của mình là cái vơ cũ ấy nó sẽ mình mình có ấn cài nó vẫn không được mọi người nhé còn cái à, cách update framework đấy hay như nào thì trong video trước mình đã nói rồi mọi người vào xem lại nhé ở đây là cái à, driver nó báo là nó báo là là, là ở laptop này cái báo là đấy hai gắn rank hai này Đấy, nhận rồi này bây giờ mình điều khiển ở đây nó nhận nhận rồi này nhận trên máy này đấy mình cũng lót bình thường như lót USB đâu đấy nó lên này vừa ra lấy nhà bình thường đó. bây giờ thì mình chỉ sử dụng giống hệt như lúc mình đang dùng USB nên đầy đủ sóng này các con này mình sẽ không bật nhạc tại vì là nhạc cái YouTube nó dính bản quyền nhưng tóm lại là bây giờ là mình cắm ra ờ, đã nhận rồi này thế thôi đơn giản chơi như chơi trên USB bình thường nói chung mình tóm tắt lại nó đơn giản lắm tức là đầu tiên ờ, cần có một cái cáp À, giữa Recobook và Rake 2 sau đấy mình à, chuyển tiến độ vào phần mini này và cái nữa là phải cài driver nhớ mọi người nhớ cài driver nhé cài driver thì nó sẽ yêu cầu là cái à, firmware bản mới nhất thì nó mới nhận không báo lỗi thì mình lên cập nhật firmware mới nhất mọi người à, xem video của mình chung quay mọi người làm theo mọi người thấy à, hay thì à, chia sẻ giúp mình nha à, nhiều tiền bối hay là anh em nào mà biết nhiều hơn thì chia sẻ để mọi người cùng tiến bộ mình thì biết đến đâu thì chia sẻ đến đấy thôi có gì anh em góp ý để cho nó xôm mọi người thấy hay thì chia sẻ giúp mình video này nhé 怎么能这样太帅